Ờ, nhận được một cái bản báo giá của chủ nhà với cái giá mà họ hết với giá rất là cao bạn không hiểu là tại sao nó coi lại cố có mức giá đó và cũng không biết rằng là chủ nhà họ có thiện chí họ muốn bán hay không hoặc là cũng có nhiều khi bạn sẽ mua được ờ, cái bất động sản với cái giá ờ, thật tốt ha có thể là giá thấp hơn thị trường 10 tới 20 phần trăm có thể là vì nhiều cái lý do chủ nhà họ bán vì họ cần gấp hoặc là chủ nhà họ không biết giá ha khi bạn mà đi đầu tư bạn cũng nên là ờ, mình sẽ phải học cái cách mà mình có thể đàm phán để được mình mua được cái bất động sản với cái giá tốt nhất ha thường thông thường những cái nhà đầu tư người ta ít tìm hiểu cái cách mà có thể định giá và họ không kiên nhẫn để mà à, theo đuổi cái việc mà tìm hiểu giá à, giá cả ở trên thị trường hoặc là dành nhiều thời gian để mặc cả mà họ chỉ có dựa vào cái giá của chủ nhà đưa ra hoặc là bên à, bán giảm xuống một chút bên mua tăng lên một chút sau đó là nhau mà chốt một cái cái giá nào mà cảm thấy là ưng ưng là mình chốt được cái giá đó mà mình không biết thực thực ra là thị trường cái giá đó có phải là giá của thị trường hay không và mình mua cái giá đó có tốt hay không ha nguyên tắc đầu tư là luôn luôn bạn phải mua à, cái giá cái bất động sản là nó phải bạn phải lời ngay khi mà bạn mua bất động sản chứ không phải bạn mua cái giá thị trường mà bạn đợi nó tăng lên ha bạn nếu mà bạn tìm được cái bất động sản nó có thể là thấp hơn giá thị trường chỉ bằng chỉ cần bạn sửa lại à, bạn bán với cái giá thị trường là bạn cũng có lời được khoảng 17 mấy tới hai phần trăm rồi thì đó là một cái một cái việc đó rất là quan trọng nên là nguyên tắc bạn ờ, bạn đừng nghĩ rằng là sẽ không có cơ hội để tìm những cái uh, bất động sản đó vì khi mà bạn đi tìm ha sẽ có rất là nhiều cơ hội ở ngoài kia bạn cứ đi tìm rồi bạn sẽ thấy ha rồi đó là cái lý do mà hôm nay tôi làm cái video này để trình bày với các bạn chia sẻ với các bạn bảy cái bước đơn giản để thực hiện một cái cuộc ngã giá trong cái việc mà đàm phán mua bán bất động sản à, mà dù bạn là người bắt đầu thì bạn cũng dễ dàng à, thực hiện được ha thì bước đầu tiên là bạn đừng có ngại hay bạn đừng có sợ là không có thể mà tìm ra được cái bất động sản để mua tại vì uh, bạn nghĩ rằng là những cái bất động sản tốt đó thì mọi mọi người là họ mua hết rồi không tới tay bạn nhưng mà bạn cứ đi tìm ha thì theo nguyên tắc nguyên tắc đầu tư là à, nó có một nguyên tắc như vậy 110 à, và 3 1 ha tức là bạn sẽ đi xem 100 cái bất động sản à, bạn lựa ra 10 bất động sản ha bạn trả giá ba cái và cuối cùng bạn chọn một cái à, thực ra là nhiều người người ta nghe nói rằng là trời ơi, làm sao mà có thể đi coi được 100 cái bất động sản mà để chọn ra một cái để mua à, không phải là vậy ý nghĩa của nó là bạn phải đi nhiều bạn phải tìm hiểu nhiều bạn đi xem càng nhiều bất động sản bạn sẽ có à, nắm được cái giá của thị trường ha và bạn à, sẽ biết được là cái à, Ờ, khi mà họ nói cái giá ra bạn biết là cái giá đó có đúng phải cái giá của thị trường hay không ờ, diện ờ, với diện tích như đó cái khu vực đó giá đất là bao nhiêu giá nhà là bao nhiêu và tổng cộng cái nhà đó chỉ có thể mua được với cái giá là bao nhiêu thôi thì bằng cách là bạn phải đi xem nhiều bằng cách là bạn phải tập định giá nhiều ha và tập trả giá nhiều thì bạn mới có cái kỹ năng để nhận biết được như vậy và bạn sẽ sẽ không bị thất bại khi mà mua sai giá hoặc là bị gặp một cái vấn đề mà mình thích thích quá mình mua với cái cái cái cảm xúc của mình và nó không đúng với cái nguyên tắc đầu tư của mình ha thì rồi đó là cái cái ờ, bước thứ nhất bước thứ hai là bạn cũng có thể là theo cái phương châm ném đá dò đường tức là bạn sẽ à, xem những cái bất động sản ở quanh cái khu vực đó trên con đường đó nó cũng có cái ờ, nó cùng cái phân khúc của mình à, đang hướng tới ha hoặc là nó cùng cái diện tích đó cùng số phòng như vậy ha cũng có gara cũng có hồ bơi hay là tất cả mọi thứ giống như mình yêu cầu thì bạn xem những cái bất động sản à nó quanh quanh như vậy bạn so sánh xem là cái giá của nó như thế nào thì bạn cũng sẽ là có có cái bước mà định giá được cái bất động sản bạn muốn mua và sau đó bạn sẽ dựa vào cái giá đó để bạn trả giá ha rồi cái bước thứ ba đó là à, bạn có thể là căn cứ vào cái lịch sử mà đã mua của cái căn nhà đó ví dụ như là ừ, bạn sẽ hỏi những cái nhà người hàng xóm xung quanh xem rằng là à, họ đã mua những cái căn nhà hồi à, lúc trước họ mua là giá bao nhiêu à, rồi xong rồi bạn sẽ à, cộng thêm cái trượt giá hàng năm thường ở Việt Nam cái trượt giá hàng năm là từ 8 tới 10 phần trăm ha thì bạn cộng thêm cái trượt giá đó lên thì nó sẽ ra được cái mức giá mà bạn có thể là à, dựa vào đó để bạn định giá cái căn nhà bạn muốn mua cái bước thứ tư đó là bạn có thể trả giá bằng nguyên tắc khuyến mãi ha à, đây là nguyên tắc mình đang áp dụng ở trên thị trường tức là bạn sẽ đè giá xuống thì bạn có thể đè giá từ 10, 15 tới 35 phần trăm bạn sẽ đè cái mức à, thấp nhất ha 35% bạn cứ trả như vậy bạn đừng sợ rằng là chủ nhà họ sẽ la bạn là uh, tại làm gì mà có cái giá đó hay là như thế này thế kia thì bạn cứ trả giá thôi à, mình nhưng mà mình luôn luôn thể hiện cái việc là mình có thiện chí rất là muốn mua thì mình sẽ trả cái giá đó và sau đó là họ uh, nếu mà bạn muốn trả thì bạn phải trả giá thấp hơn cái giá thực tế của, của, cái căn mà họ nói như vậy đó ha bạn đừng có nghĩ là không mua được ha giống như là hôm qua tôi trao đổi với một bạn ha có một chị kia họ chị kêu cái bất động sản của chị 110 tỷ nhưng mà cuối cùng bán chốt được cái giá hơn 70 tỷ thôi thì bạn biết rằng nếu mà như vậy thì vẫn có cái giá mà giá giảm hơn thị trường nó họ vẫn bán giá thấp hơn thị trường 35% bình thường thôi nên là các bạn cứ nêu giá đó và cùng nhau để chốt giá trả giá ha rồi thường tới bước thứ năm là nếu mà cái bước mà đè giá không thành thì bạn sẽ à, gợi ý bằng những cái thái độ rằng là bạn à, không có đủ khả năng để mua xem rằng họ có thể bớt cho mình giá bao nhiêu ha thì vào dựa vào cái việc mà là họ bớt đó thì mình bắt đầu mình đè giá và mình à, tiếp tục trả giá mình cứ gợi ý là có thể bớt cho mình bao nhiêu mình chưa có đủ khả năng đó mình rất là muốn mua ha mình thiện chí rất là muốn mua và nếu mà là họ thực sự muốn bán và họ đang cần bán thì họ sẽ bán cho bạn cái giá tốt nhất cái bước thứ sáu đó là hoặc là bạn sẽ đưa ra cái lời đề nghị là mỗi bên nhường một bước ha hoặc là à, từ cái cột giá mà người ta đưa ra mỗi bên à, bên bán sẽ giảm xuống và bên mua sẽ nâng lên theo cái mức giá bạn cảm từ cái mức giá mà bạn đè bạn cũng sẽ là nâng nâng nâng lên tới một cái à, lúc nào đó thì bạn cũng có thể là thấy cái mức giá hợp lý so với cái bạn cái đã định cái giá đó rồi thì bạn sẽ chốt tôi nói ví dụ như là cái nhà là giá khoảng 5 tỷ ha bạn nếu mà bạn phải trả giá thì bạn sẽ trả giá 35% ha À, giảm 35% thì đâu đó nó khoảng là à, giảm bớt khoảng 1 tỷ 750 thì à, bạn sẽ trả cái cái giá đó ha và nếu mà chủ nhà mà không đồng ý thì họ sẽ à, sẽ đưa một cái mức giá khác và bạn hoặc là bạn sẽ nâng cái mức giá đó lên hoặc là đâu đó thì bạn sẽ nâng cái bước bước nâng của bạn khoảng là 100 200 triệu tùy bạn hoặc là bạn nâng như thế nào đó bạn cảm thấy rằng là à tới gần cái mức sát cái mức mà mình uh, ok thì bạn có thể là uh, chờ ừ, cái chủ nhà họ sẽ uh, phán quyết cái điều đó ha rồi um, hoặc là nếu mà tới cái bước thứ bảy mà mỗi bên mà không thấy tìm được cái giá mà vừa ý thì à, bạn cũng có thể là bạn sẽ dùng những cái phân tích của thị trường mà lúc mà bạn à, à, làm trước khi mà bạn à, tiến hành trả giá bạn nghiên cứu cái, cái bất động sản đó đó bạn đưa cho chủ nhà họ xem ha ví dụ để phân tích là cái giá đất ở khu vực này giá bao nhiêu cái giá nhà sau khi khấu hao thì nó còn bao nhiêu ha và nó chỉ ở cái mức này thôi và bạn chỉ bây giờ bạn rất là muốn mua bạn thiện chí vẫn mua bạn chỉ có thể mua ở mức này thôi khi mà bạn chứng minh được cái điều đó và khách hàng thấy được nó cũng hợp lý thì chắc chắn họ sẽ bán cho bạn à, cái đó là mình à, mình tự có thể tự làm được ha còn nếu mà muốn chắc chắn hơn thì bạn có thể là nhờ à, ngân hàng định giá cũng đơn giản lắm à, tại vì á, bạn có thể là bạn sẽ nhờ hai ba ngân hàng họ định giá à, tại vì á, ngân hàng họ định giá là tại vì họ định giá là cái giá mà họ sẽ cho bạn vay nên nó rất là chính xác à, và bạn cũng sẽ là dựa vào đó để mà à, bạn trả giá cho người bán à, nếu mà là ừ, bạn à, sợ là chờ ngân hàng lâu quá thì mình cũng có thể tìm à, các phương pháp à, ờ, phương pháp chi phí á, là nó có giá của đất giá của nhà sau đó bạn sẽ cộng hai cái giá đó lại và ra cái giá của bất động sản à, đó là một ừ, bảy cái bước mà bạn có thể là à, đàm phán à, để mua một cái bất động sản nào đó nhưng mà cái, theo trong cái lúc đàm phán á, thì bạn luôn luôn tỏ cái thái độ là vui vẻ ha hòa nhã và thiện trí Ờ, của người mua và cũng như là người bán thì ờ, mình là trả giá và đôi bên cùng có lợi ha thì mình luôn luôn tỏ ra thái độ như vậy thì cái việc mà là ờ, người ta thấy mình thiện chí thì họ cũng à, muốn bán cho mình đối với những cái tài sản lớn chỉ cần mà bạn có thể giảm được phần trăm là một con số cực kỳ lớn nên bạn đừng có ngại là phải trả giá hay là bạn nhiều khi nhiều nhà đầu tư rất là ngại cái việc đó tại vì họ không có uh, nắm được cái giá thị trường uh, không hiểu uh, được nhiều cái kỹ cái kỹ thuật mà để mà À, trả giá nên họ rất ngại ha nên mà nếu mà bạn không có tự tin điều đó thì bạn phải nhờ ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng để có thể giúp bạn làm cái điều đó đó là một vài cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn khi mà bạn à, đi ra tham gia thị trường để đầu tư bất động sản à, mong rằng à, các bạn đầu tư luôn luôn đạt được cái hiệu quả cao nhất à, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của tôi à, hãy subscribe cái kênh video để bạn có thể nhận được cái video sớm nhất khi tôi à, đưa cái video mới lên cảm ơn các bạn Ờ, đã theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở cái video tiếp theo